đã đến với kênh Lauren Chi Chi UK Hôm nay cả gia đình mình sẽ đi du lịch ở nước Anh các bạn Mùa hè cho nên là đưa các bạn nhỏ đi chơi Bây giờ mới có 5 giờ rưỡi sáng là nhà mình đã bắt đầu khởi hành đi rồi nè mọi người Hôm nay trên đường đi đến London thì mình sẽ ghé thành phố Oxford trước nha các bạn Mình sẽ à, tham quan à, trường đại học Oxford Trời bình minh buổi sáng nắng đẹp quá ha các bạn Sau hơn 2 tiếng lái xe từ Liverpool thì mình đã đến Oxford rồi này các bạn bây giờ thì ăn sáng sau đó là sẽ đi dạo ờ, thành phố và tham quan các trường đại học nha để bắt đầu khám phá một thành phố hay một địa điểm nào đó thì việc đầu tiên là đi bộ tham quan cái nơi đó phải không mọi người bây giờ thì cùng mình à, đi bộ để ngắm cảnh thành phố nha mọi người. Oxford là trường nổi tiếng thế giới và là cái trường lâu đời nhất nói tiếng Anh và là một trong những trường đại học hàng đầu ở Anh và trên thế giới. Có tới 39 trường đại học cao đẳng lớn nhỏ các bạn và nhiều cái tòa lâu đài ở trong thành phố. Ví dụ như cái tòa nhà này là thuộc về khoa lịch sử nè các bạn. Ở đây thì à, cái tòa này thì không có được đi vào tham quan. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều cái trường đại học, những cái tòa lâu đài khác thì mình à, được vào tham quan nha các bạn và một số nơi thì mình còn phải mua vé để vào nữa như mọi người thấy thì ở đây có nhiều xe bus ha nhưng mà có rất là ít xe hơi lái xe ở trong này đa số thì người dân ở trong ờ, thị trấn thì họ sẽ di chuyển bằng xe đạp ngoài ra thì cũng có rất là nhiều xe đạp điện ở ờ, xung quanh thành phố nè mình có thể ờ, thuê xe đạp điện đi các bạn như các bạn có thể nhìn thấy cái tòa tháp phía trước là một cái tòa nhà lâu đời nhất ở Oxford này được xây dựng vào năm 1440 sau khi xảy ra nhiều sự cố trong ờ, lịch sử nhưng mà nó vẫn còn đứng sừng sững ở đây nè. Ngày xưa thì nó cũng ờ, gần kề với nhà tù nơi giam giữ các tử đạo của Oxford sau đợt xét xử năm 1555. Bên cạnh cái tòa tháp đó là một cái địa danh lịch sử khác của Oxford có từ thế kỷ 15 được cho là nhà của ba cửa hàng nhưng ngày nay thuộc về trường cao đẳng Jesuit nhưng vẫn giữ nguyên cái ờ, mục đích là không gian bán lẻ cái tòa nhà trước mặt các bạn đang nhìn thấy đó là thánh đường Christ được xây dựng vào thế kỷ thứ 12. Cánh cổng có hình tứ giác rất lớn các bạn. Ngày nay được gọi là tháp tôm. Tháp tôm được xây dựng vào năm 1682, được thiết kế bởi Christopher Graham. Tháp tôm không những là lối dẫn vào bên trong mà còn là nơi của chiếc chuông lớn nhất ở Oxford. Tôm vĩ đại là biệt danh của chiếc chuông bên trong tòa tháp. Hàng đêm cứ 9 giờ 5 phút là chiếc chuông sẽ reo lên 101 lần. Phía trước mặt của chúng ta là nhà thờ Christ, là một trong những trường cao đẳng lớn nhất của 39 trường đại học ở Oxford, được tìm thấy vào năm 1546 bởi Kinh Henry thứ 8, đã phát triển trở thành một trong những trường cao đẳng nổi tiếng nhất ở Oxford. Mặc dù nó được thành lập khoảng 450 năm sau trường đại học, được bao quanh bởi khu vườn rất là đẹp Trường ngày nay là nơi học tập của khoảng hơn 600 sinh viên. Tuy nhiên, có lẽ đây là nơi được biết đến nhiều nhất vì đã sản sinh ra 13 cựu thủ tướng của Vương quốc Anh và ngay cả nhà vua Edward thứ bảy cũng đã học ở đây. Đó là con số cao nhất trong tất cả các trường đại học ở Oxford. station trying to get it was over there, on this side of the road. This is different to this, I know, Cameron, I got my bearings. He has, he has a black jacket. Even you walk in the running, you can sit yeah. in there. Oh, look at Chi Chi, she fits perfectly. You don't know what's dripping from underneath there. It could be like oh, the toilet or anything. No, we're able to toilet by the window, aren't they? Right. The best way to see anywhere is on foot. And what's the point in paying more money to just get a taxi to taxi to where we don't know where we're going? We're just mooching about. Tòa tháp phía trước là Thư viện Radcliffe Camera, nổi tiếng thế giới được xem là biểu tượng của trường đại học Oxford. Tòa nhà không thuộc vào bất kỳ trường đại học nào ở Oxford, nhưng có lịch sử lâu đời, được xây dựng vào cuối những năm 1740. Ban đầu là thư viện độc lập, nhưng nó được đưa vào trường đại học năm 1927 và ngày nay đóng vai trò như một phòng thư viện nghiên cứu của Oxford. và một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Oxford mà các bạn không thể bỏ qua đó là cây cầu Bridge of Sighs được xây dựng vào năm 1914. Cầu có tên là Hereford vì nó liên kết hai phần của trường cao đẳng Hereford. Còn đây là nhà hát Seldonian, được xây dựng vào năm 1669 như một hội trường nghi lễ lớn có thể được sử dụng để tốt nghiệp. Ngoài ra khi đến Oxford thì bạn cũng có thể tham quan khu chợ có mái che được xây dựng vào những năm 1770. Ở trong khu chợ này ngoài những cái hàng bán trái cây rau quả tươi ra thì còn có rất là nhiều quán cà phê, quán ăn từ những quán ờ, hàng ăn của người Anh, người Tây cho đến ờ, những quán bán đồ châu Á nữa các bạn. Đây là tòa tháp Ca Phak là một biểu tượng của thành phố được xây dựng vào thế kỷ thứ 13. Ở đây thì bạn có thể leo lên đỉnh để ngắm nhìn quang cảnh của thành phố. Tòa tháp có chiều cao rất là khiêm tốn, chỉ khoảng 23 mét thôi. Và đây là nhà tù Oxford. Lâu đài Oxford được xây dựng vào năm 1071 đến năm 1073. Các phần bằng gỗ của lâu đài được thay thế bằng đá vào cuối thế kỷ 12 đầu thế kỷ thứ 13. Hầu hết lâu đài đã bị tàn phá bởi cuộc chiến tranh nội chiến Anh. Thế kỷ thứ 18, các tòa nhà còn lại được sử dụng làm nhà tù địa phương ở Oxford. Nhà tù đã đóng cửa vào năm 1996 và các phần còn lại của lâu đài thì được phát triển thành khách sạn. kết thúc chuyến thăm thành phố xinh đẹp Oxford và trường đại học nổi tiếng thế giới hôm nay thì bây giờ mình ờ, lên đường đi đến London. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.